máy mua cái gì mẹ duyên máy mua gì cho Chelsea vậy mua cái máy tính mua máy tính rồi sao nữa mua máy tính rồi sao nữa phơ chỉ Chelsea ờ, xài ở ờ, sao kêu phơ chỉ vậy tại vì em phơ giải toán <laughs> không có con nhỏ được là không đi không nhầm Thôi, ăn xong chưa? Lên uh, ờ, chuẩn bị đi thi nè Mỹ Ăn kìa, kéo lên Trời ơi, lớp ai xài tới một xài tới là ông xài Cái tính là tới mua 700 ngàn, mấy trăm mấy Dữ vậy? Đúng là hồi xưa ba mua máy xài tới món 500 mấy rồi, con bữa nó cũng lên, con bữa 600 Nó lên cái tiền Mà tuy không biết xài, thì về, về, về, về, về, về thôi bật khác đi thôi câu chuyện này chán quá cúp máy nha <laughs> nha